À, hi, xin chào các anh chị nha, các quý chú, à, các quý nhà đầu tư. Hiện tại thì Kim đang đứng tại một cái ngôi nhà ở uh, lô F khu phố 2 của thị trấn Dầu Tiến. À, bây giờ Kim sẽ um, vô quay cái căn nhà này cho nó rõ hơn một chút xíu để cho các anh chị cũng như quý nhà đầu tư á chúng ta tham khảo ha. À, xin chào à, quý anh chị, quý nhà đầu tư nha. Em uh, đang đứng một căn nhà tại cái lô F đường N6 thì à, căn nhà này là bề ngang rộng khoảng 11 à, mét rưỡi 12 mét nhà này đã được xây năm 2018 2019 mới xây đây thôi nội thất thì còn mới nguyên luôn sử dụng toàn là nội thất cao cấp không thì à, ở bên đây cái chữ L này là nó nằm tới 6 mét rưỡi 7 mét như mọi người thấy đây à, đây cái hành lang ở đây á à, do ở đây á, là bên đây á, thì nó có hai cái phòng ngủ và có toilet bên trong thì nhà được lau phong kính sạch sẽ và dán gạch lên tới trên luôn dán gạch một mét bảy luôn ha và có một cái phòng bếp và phòng cái sảnh ăn ở nhà bếp à, đầy đủ luôn toilet và à, gạch thì dán lên tới trên luôn nè mọi người coi nè đó dán gạch lên tới trên luôn dán ở hết vật dụng luôn à, cửa thì sử dụng loại cửa tốt kiến cường lực nhà rất là sạch sẽ rất là đẹp phong thái và toàn bộ hàng rào cũng như là ờ, kiến trúc nhà này rất là kiên cố thì ở bên đây là cái căn nhà lớn thì à, ở trong đây nó có một cái phòng khách và cũng hai phòng ngủ bên kia chứa L nó cũng vậy à, do chủ nhà hôm nay là bận việc đi Bình Dương á cho nên là em không có lấy được cái chìa khóa không có vào tới bên trong để quay cho quý khách à, quý anh chị coi được Ờ, nhà mình ở trước thì ờ, rất là thuận lợi là không hố ga đặc biệt ở đây là không hố ga ha không có hố ga sạch sẽ luôn có cây cối nhà tương đối đẹp má thuận lợi ha rồi à, quý anh chị hãy quan tâm đến lô đất này cũng như căn nhà này thì để lại số điện thoại ờ, và IP ừ, cho em ha hoặc là anh chị có thể kết bạn Zalo của em ở ờ, em để lại số điện thoại dưới á và điện thoại cho em ha kéo kéo thước ờ, tổng cộng 10 ngang này được nhiều chính xác anh để em kéo thước à, chờ quý anh, quý anh chị coi luôn nha đây đi bắt đầu từ cái mí cột này ha cái này ờ, chắc tầm 10 11 12 mét không qua tới cái cái miếng bên đó luôn anh gần 12 mét đúng không à, 10, 11 mét mấy rồi rồi rồi đó, đó là coi khoảng 11 mét uh, à, 11 mét rưỡi á chưa được 12 mét nha quý vị